mọi người Chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình nha Mình là Vĩnh Woodfeller đây Clip này mình sẽ làm về vị tướng Nike God nha các bạn Và bộ trang phục mình sử dụng đó là bộ quân đoàn địa ngục nha Bộ trang phục phải nói là quyền thoại các bạn Anh ngộ khỉ đem bạn chết AD tao con gái cứ bất thoải mái Anh ngộ khỉ này không biết thương ha Tiết Ngọc nữa các bạn Người ta con gái mà đòi bắt người ta con gái là cành vàng lá ngọc mình kêu bắt thoải mái các bạn không thể chấp nhận được các bạn ạ thì đầu game mình sang bùa đỏ trước nha các bạn và bây giờ mình thấy đường gồng có đánh nhau các bạn ơi mát tem mình là yếu máu các bạn pha này mình sẽ lên hỗ trợ cho Isa nha hất tung nè ta chi tem bạn nằm xuống chiến công đầu thuộc về Isa Diamond nha và ờ, mình sẽ tiếp tục quay trở về farm vòng vần còn lại của mình nha ăn con khỉ đầu lá này xong mình sẽ ba bùa xanh nha các bạn trang phục uh, quân đoàn địa ngục này hồi xưa đẹp lắm các bạn nhìn rất là ngầu luôn mình nổi khiếp sợ có bao nhiêu ad hồi xưa hồi mấy cái mùa đầu tiên các bạn mình gà gán làm lại bây giờ nhìn không còn đẹp như lúc trước nữa các bạn mình sẽ ăn bùa xanh này nhé ấy da anh ngồi khỉ đâu đây trời là mình hết cả hồn các bạn mình thấy lữ bố vô tính đâu farm phụ mình ra nhà lữ bố thấy ngồi khỉ trong đây rồi rồi mình sẽ lên giúp lữ bố nha hắt tung nè ngồi khỉ nằm xuống mình được một mạng đầu tiên các bạn còn lên ta có chạy được không mình sẽ đuổi theo lên nhé không đủ đăng các bạn anh Willen đang dùng ẩn sát để chạy về vai ra tóc biến lên hung cho một anh là hung gió mình nhảy lên chém anh Villain lên bảng điểm số các bạn nhưng không tính đập mình hay sao mình còn khá là nhiều má các bạn bay vô cấu ghệ ảnh xong nhảy ra bay vô chém một cái rồi mình chạy ra đây tiếp anh ta định chơi khô má mình các bạn anh ta đã lùi về được chỗ các bạn mình không cho anh ta vậy tiếp tục là nụ hung gió vega đã giúp nụ không về tới đàn nhanh hơn các bạn mình sẽ ăn luôn con con rằn rằn này ngồi không đòi chốt mình các bạn ạ thì các bạn đi rừng thì các bạn nhớ ăn nhiều mục tiêu vô nhé ăn đà thằng rồng đà thằng này các bạn đầu game không cần phải ăn đâu tại vì mình gần nên mình ăn luôn thôi đầu tiên con rồng mới quan trọng các bạn con rồng giúp các bạn farm quá nhanh hơn nè farm lính ờ, đẩy lính các đường nhanh giúp đồng đội của mình có lợi thế là thằng giúp mình đẩy trụ nhanh hơn các bạn thì Ngọc và build đồ xíu nữa mình nói sao nha mình sam farm bù đỏ lên các bạn mình sẽ ra mid farm phụ bạn Vega nhé đợi mình thấy bạn Vega biến về các bạn rồi lên ra chém mình mắt tí tẹo máu vậy sao mình ăn bùa xanh mình sẽ lên hỗ trợ lữ bố các bạn Lữ bố đang chiêu đổi, trao đổi chiêu thức với ngọn không và lưỡi bố nó nằm xuống các bạn ơi lưỡi bố bị quy lên gia ta là ngộ không mình sẽ lên đây coi có ai ở đây không mình sẽ trả thù cho lưỡi bố các bạn hát tung nè dông hành quyết thác tung và vàng Milan sẽ phải nằm xuống các bạn ba mạng các bạn một lợi thế nho nhỏ thuộc về mình các bạn một lợi thế nho nhỏ thuộc về team mình ai da Ngộ không mày đập đau quá các bạn phát tung nè phá đạo các bạn nhà ulti của mát lưỡi bố mình thoát chết mình lụm được cái mạng ngộ không nha các bạn còn không chắc cá là cài cú luôn các bạn đối với na cà gót của mình thì mình sẽ xài ngọc là 10 viên đỏ tỷ lệ chí mạng nha các bạn 5 viên tím hút máu 5 viên máu tối đa tỷ lệ chí mạng 10 viên xanh lá cây công lý xuyên giáp mình đang sắp có đánh nhau các bạn ơi mình sẽ nấp ở đây nha người ta đã phát hiện ra mình các bạn mình ừ, sẽ bay vô bắt AD trước các bạn AD là chủ lực của tên bạn một mạng nè đây mình băng trụ luôn các bạn hai mạng thôi chị mình ba mạng luôn các bạn chip bất kêu ba này mình sẽ xài băng xương các bạn trụ bắn khá là đau luôn chip bất kêu luôn các bạn mình đã ăn được 7 mạng rồi nè về build á, thì mình món đầu tiên mình sẽ lên rìu món thứ hai là giày kiên cường món thứ ba là thương long món thứ tư là phước học kiếm các bạn wow ba này ngộ không băng trụ quy lên băng trụ luôn các bạn mình sẽ không cho ngộ không về nha không định chạy à là tiếp tục không lên bảy điểm số các bạn thì mình sẽ lên đồ semi các bạn món thứ năm mình sẽ lên khiên thắt chiền nha và món cuối cùng tất nhiên là giáp hồi sinh nữa các bạn bây giờ mình khá là xanh xao các bạn ta chỉ sử dụng lông tối và da ta là thiên dực à, gục isa tới mình và da ta là phải bỏ mạng tiếp theo là ta chi hai mạng nó thuộc về mình các bạn mình trả thù được cho isa rồi mình sẽ đẩy lính bên đây lên nhé giờ mình được 10 mạng các bạn ai da mình thấy anh Willen đâu đây anh Willen bắt Vega mà không được các bạn Willen nó chạy về được thì mình khá là khung các bạn mặc dù không có AD các bạn Ủa không Willen đập mình không chết các bạn Khá là may mắn này gót về vị tướng rất là cơ động các bạn Nãy giờ quên nói các bạn là tay mình không có AD luôn các bạn Cấm chọn sao mà hồi không có ai chọn AD hết Toàn là đấu sĩ ờ, sát thủ phép không à các bạn cho nên việc ép trụ khá là khó khăn các bạn trừ khi là quét sạch tem địch mới đẩy trụ thôi Ây da, anh gia đâu đi lạc đây vậy ta thêm một mạng của anh gia nữa các bạn đang có đánh nhau rất là dữ dội lữ bố đang căng ba bốn người luôn các bạn và anh ta phải nằm xuống các bạn vai này tem bạn khá là đông luôn cho nên mình sẽ không thủ được cái trụ mét này rồi mình sẽ núp ở đây để xem có ai đi qua đây không nha mình thấy là mát đang 3D đang bạn rồi và mình sẽ nhảy vô nha ai da mình đã trúng cái ờ, vô cuối của theo anat mình không vô được các bạn và mình tính lao vô ad tem bạn mình bị trúng hỗn mang tiễn mình không vô được các bạn bạn mát chửi mình các bạn bạn mát khen mình cái gì DKMM mày các bạn mình không lấy được cái màn của ta chi các bạn lại ngập cũng không các bạn tha cho em đi anh ơi vô là AD chết rồi pha đó mình có vô được đâu bạn mình dính nghe hổng mang tiện theo anh nát mình văng ra mình đâu có vô được đâu ơi mình phải thần thánh đâu pha tới mình vô được bạn này giao tranh nó mít khá là lớn luôn các bạn mình sẽ nhảy ra nha tem mày nó lùi về các bạn bây giờ mình khá là xanh tem mày thấy mình là chạy mất dép luôn các bạn mình sẽ đẩy lính cao lên nha tem mình không có AD nên đẩy trụ rất là khó luôn các bạn các bạn mà đi ganh các bạn nhớ chọn đội hình hợp lý nha cái này là mình đi đơn các bạn mát về Willen thả gầu không mình sẽ lên ăn cái mạng của Willen thôi anh ta dùng ẩn sát để chạy hát tung lên thêm một mạng chấm dứt bây giờ mình đang ăn 12 mạng các bạn ơi mình nấp ở đây nè coi có ai đi qua đây không mình sẽ giấu ăn con tà thành các bạn giờ này ăn ta thằng ờ, đẩy trụ mình thấy bóng dáng còn không các bạn không biết anh còn không có vô cớp không nay mà anh ta đã vô các bạn hát tung nè anh ta phải nằm xuống các bạn ơi đầu game anh ta bảo chốt mình các bạn ta này tem mình đủ 5 người các bạn mình la vô luôn nha mình sẽ bắt ID nó trước nha ngọt miệng đây nè à. chơi na quá các bạn chỉ cần ra vào hợp lý rồi các bạn không cần phải khô máu đâu. Nào không ra rồi các bạn ơi mình nghĩ là pha này không ăn gen này đâu các bạn mình sẽ ăn gần dùm quê lên nhé này mình nghĩ sẽ lấy được một đường lính siêu cấp các bạn người ta bay chảy các bạn người ta bay khá là ghê luôn mình đang yếu máu nó tung à lụm được các bạn cho ta và sau đó mình bị theo nát chấm dứt các bạn cây đây cây đây của mình giờ là 15 15 một các bạn 15 một sáu, khá là xanh xa. nếu các bạn đi gần cầm sát thủ cơ động như này có giao tranh các bạn chỉ cần nhà do bắt AD của nó thôi các bạn các bạn xem video nhớ thấy hay các bạn nhớ để lại một like một đăng ký kênh giúp mình nhé để mình có thêm động lực ra thêm nhiều clip hơn nữa nếu có gì thiếu sót không các bạn comment dưới video góp ý giúp mình để mình sửa trong tương lai nhé cảm ơn chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều tiếp tục pha các bạn giờ mình full đồ các bạn mình sẽ đẩy lính cao lên nè mình nhận ra tem bạn đang mít khá là đông rồi, mình đã thấy AD nha, nhào AD hắt tung rồi, cứ mình quyết AD đánh nằm xuống tên bạn yếu máu các bạn William đang bỏ chạy William đang chạy thành công các bạn và ta chi tem bạn đang được theo mình các bạn hắt tung rồi, ta chi khá là trâu luôn nhưng bây giờ mình khá là xanh các bạn ta chi là chuyện nhỏ luôn các bạn ta chi có thể nằm xuống các bạn tem bạn chỉ còn Willen thì ngộ không thôi các bạn mình nghĩ là game này sẽ end luôn các bạn ơi lính còn ít khá là ít máu rồi nhưng không sao chúng ta có tí này của Isa các bạn chỉ cần có tí này nó đủ đẩy trụ các bạn này, ngộ không nhìn khá là bất lực các bạn không biết làm gì luôn chào các bạn hẹn các bạn ở clip tiếp theo nhé đừng quên để lại một like và subscribe giúp mình nha